rồi ờ, đi đi có một mình ờ, không chở thêm ờ, bà, bà xã ai đang theo lựa vậy hả thịt này nhiều ký ha anh trên trển mấy lần hàng nó căng có 30 ngàn yeah. còn bán chợ nó bán khác à, anh tên gì vậy anh tên gì vậy biết anh kêu càng anh càng à. này ngày nào mình cũng đi hay gì anh ngày nào cũng đi chứ đi ờ, hết tuần này mới xuống tới đây hay gì chào cả nha hôm nay ờ, mình ờ, đi vô đồng vô tình gặp anh này anh cào hết rồi mình xin đến theo mình ờ, à? quay nè một ngày mình làm khoảng bao nhiêu ký anh ngày bảy tám chục năm tám chục bảy tám chục ký trăm ký một ngày bảy tám chục ký trăm ký không chừng mấy bạn ơi này nước kém mình mới cào được chứ kém gồng làm được chứ kém gồng làm tốt hết ha ra nước kém mình làm nhiều một chút gồng mình làm ít chút cái này về mình mắc lửa ha ừ lửa lại mình lựa ốc riêng tám chục ký vỏ này mình được uh, bao nhiêu uh, ký thịt anh? Cũng có mười mấy ký. Mười mấy ký thịt ha. Anh ở Tân Mỹ mà ở gần chợ không? Dạ, Ngay chợ luôn có ờ, đây này vợ này chơi nè là là là là là ngay ngay khu dân cư chợ chợ Tân Mỹ đó cụm hả tiếng ngay cụm á à. cái tiếng là cái đường cặp lộ phải không còn cái cụm là trong phải không ừ. cụm ngay chợ đó sao chỗ này ít quá ta nó cũng ờ, nhầm chỗ ha cái cào đó mình mua chợ ha mình tự làm á cái này mình tự làm mình kêu người ta làm đặt nó làm yeah. Dạ. mỗi lần cũng có thấy mấy ông cào cá chạch với cái cào cào giống vậy nè rồi về rồi về em rồi mình có bán được không? Về, bỏ cho. Đưa bỏ vô sàn nó sàn lại cái về lửa à, lên cào nữa nè rồi ờ, đi đi có một mình ờ, không chở thêm ờ, bà xã ai đang theo lựa vậy hả thịt này nhiều ký ha anh trên trển ờ, mấy mặt hàng nó căng có 30 ngàn yeah. Dạ. còn bán chợ bán khác à, anh tên gì ạ ừ? anh tên gì không biết không kêu càng anh càng cái này ngày nào mình cũng đi hả gì anh ngày nào cũng đi chứ đi ờ, hết chỗ này tới chỗ kia ừ. ốc nhiều chỗ này sẽ ít quá ở bên kia chắc cũng chung anh đó ha bên kia cũng có con xuồng nữa mấy bạn ơi chạy ra chạy của sáu đây thẳng cái chạy của sáu không thẳng cái chạy của sáu anh này nó xấu hơn nó trên phú, phú cường chắc phú cường chánh nhiều hả phú cường mình cũng vô kinh chứ mình không làm ngoài sông lớn ha ngoài ấp dọn rồi vậy xỉu rồi với hàng làm dài cào nó ít tại cái chậu sáu à ít quá rồi mấy bạn ơi chuẩn bị ờ, anh đi rồi kiếm mình xăng đi chắc <laughs> sáng vậy chứ ờ, chắc ít lạnh hơn chắc chiều hả lạnh làm tới 11, 12 giờ về đó vậy hả làm cũng khỏe mà làm có nửa buổi à với cào nguyên ngày chắc chở gì hết Cái này mà cuốn bánh tráng thì thôi thầy luôn dẹm tròn này tao kêu dẹm gì quên nữa đó là kêu bằng con hột mít á con hột mít còn con này con này mình kêu con gì nó uh, ờ, dẻm ờ, cái đó là kêu con già con uh, bung bung trang trang bung bung trang trang còn cái con dẹp lép là là, là khác nữa hả ừ. dẹp lép là cũng cũng kêu bung trang trang bự còn này yeah. Dạ. cái đó là dẹm tròn cào về chắc đâu có vô cá nổi ha. lên mẹ nữa rồi ơi trên thành phố xuống cái à, gì đó có em ở ngoài chợ nè à. ít hơn chợ nè em làm ờ, youtube em làm bên săn bắc nè săn bắc uh, mẹ này có lý hơn mẹ nãy à Đây, ốc ra lựa về lựa ốc cần riêng mà ốc chứ cũng đâu có nhiều hôm qua ốc gạo nhiều hôm qua trăm kg hết chứ là hai chục kg gạo từ nè ốc gạo nè nè ốc gạo phải không ừ. nè ốc gạo nè các bạn ơi nó, nó trắng hơn ốc mình nó mập hơn ốc mình ha cái này nhỏ hơn ốc trắng bự bự ừ. này tao đâu có con con này mấy bạn mà có về Đồng Tháp cho mấy bạn ăn ờ, ăn hết này nha mấy bạn có muốn uh, trải nghiệm này thì uh, lên uh, thành mỹ <laughs> gặp anh chàng uh, trải nghiệm cào hết nha ở ờ, ở trển mình chạy xuống đây ờ, ờ, hai một tiếng gì không một tiếng 45 phút gì không tiếng ngữ à. ừ, chạy chạy hơi chậm cào có khi nào bữa nào lỗ tiền xăng không ít lắm <laughs> tại vì hết này dạng năm ngữ sáu ngàn ký cào mở cũng cũng thắt thắt cũng bốn năm chục ký ừ. hai ba trăm rồi được <laughs> ít có khẩu để kiếm tiền ừ thật lắm thật nước nôi vậy đó chứ à, đều hơi lạnh ha cái này là nghề hến này không bao giờ thất nghiệp mà xuyên <laughs> thì làm mà làm biết nghỉ ngày này nói chung là cũng khỏe thoải mái về không bị gò bó gì thời gian lại gai <laughs> à, thôi vậy thôi em lên à, để cho anh cào chứ để trò chuyện rồi rồi mới nhảy xuống làm có xíu mà được mới xuống được gỗ rồi đó mấy bạn ơi rồi thôi cảm ơn anh càng nha rồi, rồi, rồi. Rồi, uh... <laughs>